Tuy nói là lấy ý kiến rộng rãi nhưng báo chí quốc doanh không nói rõ là lấy ý kiến chỉ trong ngành công an hay lấy ý kiến của toàn dân. Hình ảnh Bộ Công an đề xuất sửa nhiều quy định liên quan đến cấp tướng. Tờ Dân Trí cho biết hiện nay luật công an nhân dân quy định 199 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng. Hầu hết thủ trưởng các đơn vị cấp cục và tương đương cấp cục trực thuộc bộ có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng, thiếu tướng Tuy nhiên, Bộ Công an cho biết vẫn còn thủ trưởng của một số đơn vị tương đương cấp cục, chưa được quy định có trần cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng, tạo ra sự thiếu đồng bộ, thống nhất trong quy định về cấp bậc hàm đối với các chức vụ, chức danh tương đương. Dân trí cho hay, như vậy theo dự luật sửa đổi thì ngành công an cần tăng thêm tướng. Theo đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có quyền có hai trợ lý, trợ lý của Bộ trưởng có cấp hàm tương đương Tổng cục trưởng, như vậy vị trí này phải được mang hàm cấp tướng. Hiện giờ ông Tô Lâm đã có hai trợ lý, nhưng chỉ có một người mang hàm trung tướng là ông Tô Ân Sô, người còn lại mới chỉ là thượng tá ông Trần Đăng Quỳnh. Như vậy nếu dự luật này được thông qua thì ông Trần Đăng Quỳnh sẽ được thăng tướng, thủ tướng của một số đơn vị tương đương cấp cục, ví dụ như hiệu trưởng Đại học Cảnh sát Nhân dân, hiệu trưởng Đại học An ninh, cũng cần được thăng cấp theo tờ trình về dự luật sửa luật công an nhân dân. Hiện nay dù đã có đến 199 ông tướng, nhưng rõ ràng công an Việt Nam vẫn chưa đủ nhân lực để bảo vệ và thực thi pháp luật, vì người dân vẫn đang hàng ngày bị nhũng nhiễu, bị tống tiền, tấn công đủ kiểu. Hình ảnh bây giờ lực lượng công an quá đông Điển hình như vụ du khách người Singapore ông Kuen Pillai tố cáo cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh làm tiền ông khi ông làm thủ tục xuất cảnh ra khỏi Việt Nam. Tuy Cục Quản lý xuất nhập cảnh nói rằng đã đình chỉ công tác cán bộ này, nhưng không hề nêu thông tin cá nhân của người này. Vậy có trời mới biết thực chất người này có bị kỷ luật hay không? Hay như những vụ công an thản nhiên thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với người dân cả trong và ngoài đồn, như vụ mới xảy ra gần đây ở xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Chưa kể đến những vụ công an bắt bớ đánh đập giả mang những người dân tham gia biểu tình chống Trung Quốc, biểu tình bảo vệ biển đảo, bảo vệ môi trường hoặc bảo vệ đất đai. Như vậy, yêu cầu tăng thêm tướng có thực chất là để đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an ninh xã hội hay không? Không có quốc gia nào mà lực lượng công an lại đông và có nhiều tướng như Việt Nam. Theo Wikipedia, Sở Cảnh sát Los Angeles có chưa tới 10.000 nhân viên và quản lý một khu vực có hơn 3,8 triệu dân, nghĩa là tỷ lệ cảnh sát so với dân cư vào khoảng 0,26%. Ở Mỹ không có tướng cảnh sát nào. Hình ảnh lực lượng an ninh trật tự cơ sở khoảng 1,5 triệu người. Trong khi đó, ở Việt Nam theo con số chính thức công bố trên báo chí, chỉ riêng lực lượng an ninh trật tự cơ sở đã vào khoảng 1,5 triệu người. Cần nhấn mạnh rằng đây chỉ là lực lượng cơ sở, nghĩa là ở các phường xã còn lực lượng chính quy thì chưa bao giờ Việt Nam công bố con số chính xác. Nhưng theo Thiếu tướng Sùng Thình Cò, phát biểu tại Quốc hội ngày 17 tháng 11 năm 2022, thì con số công an chính quy là quá đông. Chỉ riêng cấp tỉnh, mỗi tỉnh trung bình 3.000 tới 4.000 người, chưa kể lực lượng thuộc biên chế cấp bộ. Công an đông như vậy nhưng ngành y tế vẫn phải xin sử dụng khiên và áo giáp để tự vệ. Giáo viên vẫn bị tấn công mà không có ai can thiệp.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 xử lý nguyên thủ quốc gia có phải là nhục quốc thể? Ngày 4 tháng 2 tại Phủ Chủ tịch nước đã diễn ra buổi lễ bàn giao công tác của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, tại buổi lễ bàn giao này, ông Phúc phát biểu rằng ông đã nỗ lực lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quyền hạn. Tuy nhiên, trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, Tôi chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi có một số cán bộ vi phạm khuyết điểm gây hậu quả nghiêm trọng, ông Phúc nói thêm. Nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng, nhân dân, tôi đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu. Điều đáng chú ý là trong phát biểu của mình, ông Nguyễn Xuân Phúc đã đề cập đến vụ Việt Á, gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á. Chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á, Điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng. Hình ảnh ông Phúc thanh minh cho vợ con. Như vậy, ông Phúc đã tận dụng cơ hội cuối cùng của mình trên một diễn đàn chính thức của nhà nước để thanh minh cho bản thân và gia đình ông. Lời phát biểu của ông dường như muốn trả lời lại những đồn đoán đang rầm ran trên mạng xã hội liên quan đến vai trò của bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ ông, và Nguyễn Thị Xuân Trang, con gái ông, trong vụ đại án Việt Á. Hiện nay đang có rất nhiều ý kiến đòi minh bạch lý do ông Nguyễn Xuân Phúc bị phế truất khỏi chiếc ghế của Chủ tịch nước. Nhà báo Trương Huy Sang đã có bài viết trên Facebook cá nhân của mình ngày 5 tháng 2. Về đòi hỏi này, ông Sang viết, minh bạch lý do bị phế truất của ông Nguyễn Xuân Phúc là rất cần thiết. Nếu ông xin từ chức vì có nhiều cấp dưới vi phạm vì trách nhiệm của người đứng đầu, thì trong hệ thống chính trị này, Chủ tịch nước chưa phải là người đứng đầu. Nếu những người xung quanh ông sử dụng ảnh hưởng của ông để trục lợi thì không nên tiễn ông bằng hoa và sụp sùi nước mắt. Phát biểu với đài AFA tiếng Việt ngày 2 tháng 2, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ nêu quan điểm. Vụ việc hai ông cựu Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh Vũ Đức Đam mất chức do liên quan đến vụ chuyến bay giải cứu hay cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được cho là có thể dính líu đến đại án Việt Á đều cần phải được điều tra một cách triệt để và minh bạch. Ông Vũ cũng cho rằng nếu gia đình ông Phúc có liên quan đến vụ Việt Á thì cần phải xử lý hình sự vợ và con gái ông Phúc có liên quan hay không có liên quan đến đại án Việt Á thì cần phải có câu trả lời bằng một cuộc điều tra với những bằng chứng được công bố rõ ràng, minh bạch, chứ không phải bằng một hay hai câu phát biểu vu vơ của ông cựu chủ tịch nước vừa bị phế truất. Hình ảnh tin đồn vợ ông Phúc dính đến Việt Á đã rộ lên từ giữa năm 2022. Nếu vợ con ông Phúc thực sự không liên quan đến Việt Á thì cần phải trả lại sự trong sạch cho họ, cũng như trả lại sự công bằng cho ông Phúc bởi nếu nói đến trách nhiệm của người đứng đầu trên cương vị thủ tướng thì ông Phạm Minh Chính không thể không liên quan. Nếu nói đến trách nhiệm của người đứng đầu về mặt đảng thì rõ ràng lại không phải là trách nhiệm của ông Phúc. Nhưng nếu như vợ con ông Phúc có liên quan đến Việt Á như đồn đoán thì họ phải chịu trách nhiệm hình sự cho tội lỗi của họ. Việc trục lợi trên xương máu đồng bào ngay trong thời điểm người dân khốn khổ vì dịch bệnh thì quả thật là quá vô lương tâm, quá tàn ác. Những người này không thể và không đáng được tha thứ. Nếu vợ con ông Phúc có dính líu đến Việt Á thì cũng phải làm rõ vai trò của ông Phúc trong vụ này. Ông chỉ bị vợ con người thân lợi dụng hay chính ông tiếp tay làm bình phong cho những người nhà trục lợi. Nếu ông có liên quan, chính ông cũng cần phải bị xử lý hình sự chứ không phải đơn giản chỉ là chịu trách nhiệm chính trị được. Nhiều quốc gia trên thế giới đã kết án nguyên thủ của họ với tội tham nhũng,